don't Thank you. người gặp nhau là tim ta như Thân cầu, thân cầu, thân cầu nhiều lắm Ta cùng gánh áo